ta trở sang phần các ví dụ. Ví dụ 1 là tìm 3 phần 4 của 16. Nào chúng ta có ví dụ 1 này. Chúng ta có câu A này. 3 phần 4 của 16 là là 3 phần 4 chúng ta nhân với 16 bằng 3 phần 4 nhân với 16 là 48 phần 4 là bằng 12. Nào câu B của thầy này. 2 phần 5 của trừ 10 2 phần 5 của trừ 10 là 2 phần 5 thầy nhân với trừ 10. Được chưa? Thì bằng trừ trừ 2 phần 5 của trừ 10 chúng ta nhân lại với nhau. Trừ 20 phần 5 là bằng trừ 4. Nào, cô C nào. 12,5% của 4 1 phần 2. Nào, 12,5% của 4 1 phần 2 là là ta lấy 12,5% Đúng không nào? Chúng ta nhân với 4 1 phần 2 thì bằng 12,5% tức là bằng 12,5 chia cho 100. Chúng ta nhân này. 4 1 phần 2 thì 2 nhân 4 là 8 cộng với 1 là 9 phần 2. Và đây bằng này